à, xa xa đầu kia thì quý bà con các bác có thể nhìn thấy đó đấy là cái cáp treo đi từ hòn gai sang ờ, hạ long bay và từ hạ long bay sang hòn gai đấy. từ, bãi cháy sang bên hòn gai và phía bên ờ, trước mặt chúng ta đấy là hòn gai của quảng ninh và đằng trước mặt chúng ta đây đây toàn bộ đây là cái vịnh hạ long quý bà con ạ toàn bộ đây là cái vịnh Hạ Long ở ờ, những cái ngọn núi xa xa xa đầu kia ở đấy là vịnh Hạ Long đấy quý bà con cô bác ạ Và đây như quý bà con cô bác cũng có thể à, cảm nhận và nhìn thấy được Ở đây thì uh, hầu như là không có du khách tắm biển luôn Đấy Mà uh, bây giờ cũng là buổi chiều rồi nhưng mà uh, tầm là tầm giờ tắm biển nhưng mà mùa này là không phải là cái mùa du lịch nên mà lượng du khách về với Hạ Long Bay là cũng cũng rất là ít alo à, bao nhiêu kiện anh khoảng khoảng mấy giờ hàng về anh 7 giờ anh à, khoảng nhiều nhiều bao nhiêu kiện anh nhỉ là bao nhiêu à anh Vâng vâng anh cứ giao em nhé À, mình thưa quý bà con nước uh, tràn theo cái chỗ trụng và nó sẽ vào như thế này quý bà con ạ nó sẽ vào như thế này Đấy vào đây và Mến thưa bà con một ờ, cái cảnh à, mà ở Hạ Long Bay ít người sẽ gặp được cái cảnh tượng này đó cảnh tượng không có khách không có du khách không có người về tắm biển mà chỉ có những công nhân mà thôi một cảnh tượng ừ, phải nói là khá là điều hưu ở Hạ Long Bay một cái nơi mà khá là sầm uất bởi vì vào mùa này thì là không phải là mùa du lịch chính vì thế mà ở Hạ Long Bay cũng là, uh, ờ, không có du khách về để tham quan à, Minh Toàn cũng nhìn thấy xa xa đầu kia thì được ờ, một vài à, em học sinh còn lại là sẽ không có quý bà con cô bác và đây không biết là các cái anh này là hút cát hay là đổ cát để Minh Toàn xuống tìm hiểu xem vào thật là không khí thật là mát mẻ quý bà con thật là thú vị khi mà đi trên đại cát như thế này để nắp chai hay là cái chai à chỉ là nắp chai thôi có những con cá chết ở đây luôn đón của bác đây là những uh, con tàu mà hút cát tức là mở rộng biển Đấy, bà con của bác cũng có thể nhìn thấy uh, cuối ngày thì các tàu này về đây rất, rất là tấp nập nghề uh, cát này cũng khá là vất vả đấy tàu kia là hút cát hay là đổ cát đi chú nhỉ à, hút hút bớt cát đi á à, xả cát vào đấy á à dạ à, tức là tôi cứ bà con cô bác đây là những cái con tàu mà xả cát vào đây để làm cái bãi tắm tự hút cát nơi khác về và xả vào đây để uh, vụ làm uh, các cái bãi tắm cho chúng ta du khách mà khi mà đến ờ, Hạ Long Bay đây và những cồn cát này là những ờ, con tàu này đã đổ cát về đây Minh Toàn cứ tưởng là những cái ờ, con tàu này sẽ là uh, hút cát đi để mở rộng thêm biển nhưng mà hóa ra là ngược lại với bà con ạ không phải là hút cát đi mà sẽ đổ cát vào đây là đây là một số cái cần cầu cần khoan mà đang xây dựng ở hạ long tây nhìn cảnh à, tượng này thì bà con của bác thực sự chắc không ai muốn đến hạ long bay bây giờ đâu đây cả đường điện ra đây nữa quý bà con cô bác ạ nó khá là trắng luôn Toàn à, hôm nay đi xuống Hạ Long Bay nhưng mà thực sự à, muốn gửi một số cái hình ảnh về à, Hạ Long Bay à, sầm uất đến Hạ à, của Hạ Long Bay đến quý bà con cô bác nhưng mà hôm nay thực sự là thấy à, Hạ Long Bay hơi vắng khách Toàn quá là bất ngờ